thì những lỗ lớn phía sau và bên dưới á, thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống trường hợp á, là chuột nó sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua biết ở cửa hàng chúng tôi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 thì nó sẽ giúp thực phẩm các bạn nướng á, nó sẽ chín đều cả hai mặt mà các bạn không cần phải trở qua trở lại rất là tiện lợi thì cái tính năng đầu tiên á, mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là cái tính năng phá ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai tiếng nấu đây và một cái nướng đây các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh rất đẹp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 thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới cái nồi chúng ta á, là nó phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn á, thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có đáy dày khuyến cáo các bạn là không có nên sử dụng những cái nồi đáy mỏng vì là những cái nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt kèm thêm khi mà có gió mà thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội cái đáy nồi đi thì cái nhiệt độ các bạn chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì biết sẽ không thể nào mà khóa ra được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 370 là biết phảo thôi 350 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà các bạn cảm biến nó tiếp xúc với cái đáy nồi đó thì nó sẽ, sẽ cho cái nhiệt độ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin thì khi mà các bạn biết vào cửa hàng chúng tôi các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc đây bao gồm một cái pin pin sạc như thế này đi kèm với nó là một ổ cắm sạc với đoạn dây dài 3 mét đây và cuối cùng là một cái lò xo như thế này đây là tất cả phụ kiện của bộ pin sạc bên tôi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 để chúng ta có thể cố định cái lò xo này lại để khi mà các bạn cho vào trong sử dụng đó, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp đó, nó sẽ bị bung ra biết sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không biết đó, tôi sẽ làm sẵn một cái đầu chờ để cho các bạn thêm các một tấm sạc vào đây đầu chờ không biết của tôi đây thì tiếp theo á, tôi sẽ nói về các tính năng của bếp đầu tiên chúng ta sẽ có đây là tính năng hẹn giờ của bếp nướng đây thời gian mặc định của nó sẽ là 9 phút các bạn có thể chỉnh tối đa là 15 phút thì ở đây á, tôi chỉ để một phút thôi để thử tính năng cho các bạn xem ở bếp nướng này á, thì các bạn ấn vào và giữ công tắc khoảng từ từ 3 cho đến 5 giây để cho cái để cho cái lượng ga lên đều thì bếp nó sẽ ờ, cháy ổn định hơn đây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 thì theo nghiên cứu nếu mà các bạn chiên dầu ăn đó, ở cái nhiệt độ quá 200 độ qua nhiều lần đó, thì nó sẽ sản sinh một cái chất gây ung thư rất là hại cho sức khỏe nên nhà thiết nhà sản xuất đó, họ họ thiết, thiết kế đó, cái mức tối đa là 200 độ thôi đó là vì cái đó là vì cái đảm bảo sức khỏe an toàn cho chúng ta đây cái mức khuyến cáo tối đa nó chỉ là 200 độ thôi đây chọn nhiệt độ chiên bếp nướng đã tự động khóa ga đây sau tính năng hẹn giờ đi đây bếp khóa ga công tắc vẫn mở bình thường ở cái bên đây đầu tiên sẽ có tính năng là nấu cơm và nấu cháo đây cơm hàng đầu tiên nấu cơm và hàng ở trên nấu cháo đây thì khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm á đây hàng đầu tiên đây thì các bạn nên kéo cần gạt lửa này à, nó về cái mức ở giữa như thế này đây thì nó sẽ cho chúng ta cái ngọn lửa phù hợp nhất để mà các bạn nấu cơm đây hàng đầu tiên đây khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm á, thì các bạn nên kéo cần gạt lửa về mức ở giữa như thế này nó sẽ cho chúng ta cái ngọn lửa phù hợp nhất để mà các bạn có thể nấu cơm ở cái bên là tính năng nấu nước sôi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 đây á, chúng ta sẽ có đây là cái nắp che đầu chia lửa bằng cái nắp thì với loại nắp che này các bạn có thể sử dụng thoải mái một thời gian dài mà không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị mục nát và bị xếp rỉ để ra thì đối với những loại nắp sắt á, khi mà các bạn sử dụng thời gian dài nó sẽ xảy ra tình trạng bị mục xét hoặc là sẽ bị bể còn đối với loại nắp này thì các bạn có thể sử dụng thoải mái mà không phải lo về công dụng của nắp che này á, chính là giúp cho ngọn lửa chúng ta được tỏ đều ra nó không bị chậm lên một chỗ thì đối với dòng bếp hiện nay đó, nó có rất là nhiều cái ưu điểm đầu tiên đây là loại bếp được xuất xứ từ nhật thì các bạn cũng biết rồi đó những mặt hàng của nhật đó, nó sử dụng rất là bền nó cực kỳ là chất lượng và sử dụng rất là bền luôn thì biết ra nội nhật thì cũng không ngoại lệ nó cũng vậy sử dụng rất là bền và thứ hai nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì trên thực tế sử dụng á theo khảo sát nhiều người sử dụng á thì uh,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 đầu chia lưỡi đây nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ra chống rò rỉ thì công dụng của que cảm biến đó như thế nào là khi mà các bạn sử dụng bếp đây mà các bạn đã tắt công tắc tắt lửa đây nhưng các bạn lại quên khóa ra đi thì khi mà cái ngọn lửa nó tắt đó, khoảng từ 5 cho đến 7 giây thì cái que cảm biến phía sau đây á, nó sẽ nhận được cái tín hiệu thì bếp sẽ tự động khóa ra lại thứ nhất là tiết kiệm cái lượng ga cho các bạn và thứ hai là phòng chống trường hợp xảy ra cái tình trạng là ra bị ga nó bị rò rỉ xảy ra cháy nổ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 vì sao lại nấu 5 phút thì bếp sẽ tự động tắt thì theo nghiên cứu khi mà nước ở của chúng ta ở trong nhiệt độ 100 độ C á, thì nó phải cần thêm 5 phút nữa để có thể diệt hết tất cả vi khuẩn trong bên trong nước để giúp chúng ta có một nguồn nước sạch an toàn nên đó lý do vì sao mà nhà sản xuất họ thiết kế tính năng này là nấu nước sôi 5 phút thì bếp sẽ tự động tắt <clears throat> thì khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu sau này á, thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi á, mà nó có cái bán kính là 24 cm thôi <clears throat> như loại nồi này đây